đến nhận công tác, giữ chức vụ chánh văn phòng Bộ Công an kể từ ngày 1 tháng 2, 2023. Theo đó, Trung tướng Tô Ân Sô thôi giữ chức vụ chánh văn phòng Bộ Công an từ ngày 1 tháng 2, 2023. Tuy nhiên, Trung tướng Tô Ân Sô vẫn đảm nhiệm chức danh trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ người phát ngôn Bộ Công an. Hình ảnh bài báo trên trang Tiền Phong, báo Giáo dục Thủ đô ngày 1 tháng 2 cũng cho biết Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đến đồng chí Trung tướng Tô Ân Sô và đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức. Chủ trì lễ trao quyết định, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết việc công bố quyết định thôi giữ chức chánh văn phòng Bộ Công an để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trợ lý Bộ trưởng Công an và đảm nhiệm nhiệm vụ người phát ngôn của Bộ đối với Trung tướng Tô Ân Sô được thực hiện theo quy định chung đây là sự ghi nhận đánh giá cao của đảng, nhà nước, ngành công an đối với những đóng góp và kinh nghiệm của Trung tướng Tô Ân Sô trong 42 năm qua. Hình ảnh Trung tướng Tô Ân Sô bên trái tại lễ trao quyết định. Ông Tô Ân Sô sinh năm 1963, là con trưởng của nhà báo Tô Ân và bà Nguyễn Thị Thanh. Năm nay, ông Tô Ân Sô đã 60 tuổi, là tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Công an. Ông là một trong những đệ tử thân tín của Bộ trưởng Tô Lâm có lẽ vì vậy mà ông được ông bộ trưởng đặt cách giữ lại dù đã đến tuổi nghỉ hưu chăng. Ai cũng biết cuộc đấu cung đình đang vào hồi gây cấn. Tất nhiên lúc này ông Tô Lâm rất cần đàn em tính cẩn, hậu thuẫn để yên tâm bước đi những bước quyết định. Trước khi về làm chánh văn phòng Bộ Công an vào tháng 9 năm 2019, ông Tô Ân Sô từng là chỉ huy tình báo công an tại Hoa Kỳ dưới vỏ bọc là đại diện lãnh sứ quán Việt Nam ở Houston, Hoa Kỳ. Đến năm 2017, ông về nước và được bổ nhiệm làm cục trưởng một cục thuộc Bộ Công an Việt Nam, nhưng không rõ là cục nào. Năm 2018, Thiếu tướng Tô Ân Sô được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến tháng 9 năm 2019. Hình ảnh Tô Ân Sô ngồi ngoài cùng bên trái đang quay video cảnh sót Bay đút miếng thịt bò cho Tô Lâm. Sự kiện khiến hình ảnh tướng Sô trở nên tệ hại trong mắt người dân là việc tháp tùng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn bò giác vàng tại nhà hàng Thượng Lưu Nusret Steakhouse ở London, Anh. Theo đó, một video được đăng tải hôm 3 tháng 11 năm 2021 trên tài khoản TikTok của đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ Nusret Gocha, người có biệt danh là Sot hay còn gọi là Thánh Rắc Muối. Video này quay lại khoảnh khắc Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, được Thánh Rắc Muối Sot đúc ăn miếng thịt bò giác vàng khiến nhân dân Việt Nam bức xúc và vô cùng phẫn nộ. Trong video, ngoài Bộ trưởng còn có trợ lý của ông Tô Lâm, chính là Trung tá Tô Ân Sô. Cả hai đã bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ vì cho rằng ăn xài phung phí trên mồ hôi xương máu của người dân. Theo một nguồn tin cho biết, một bữa ăn tại nhà hàng này sẽ phải tốn hơn một tháng lương của các vị lãnh đạo Việt Nam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 Bài báo này đã sử dụng nguyên văn từ đốt lò, blazing furnace, mà dư luận trong nước vẫn thường gọi cho chiến dịch thanh trừng phe đối lập của ông Trọng dưới danh nghĩa chống tham nhũng. Bài báo nhấn mạnh, cuộc thanh trừng này là chính sách đặc trưng của Nguyễn Phú Trọng, người với tư cách là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, là nhà lãnh đạo tối cao của đất nước, có quyền lực hơn cả Thủ tướng hoặc Chủ tịch nước. Hình ảnh Bản chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam trên trang web của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế. Bài báo đã dựa vào chỉ số cảm nhận tham nhũng mới nhất được công bố trên trang web của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế vào tháng 12 năm 2022. Theo đó, Việt Nam đã tăng 24 hạng, lên vị trí 87 trên 180 quốc gia được đánh giá. Trang The Economist cũng nhắc đến hai đại án lớn của Việt Nam trong giai đoạn đại dịch đạt mức đỉnh điểm. Cụ thể, bài báo cho biết, các quan chức đại sứ quán của Việt Nam đã ra điều kiện lấy các khoản phí từ 5.000 đô la trở lên cho một suất hồi hương. Một phụ nữ trong trại cách ly nơi tôi ở đã phải trả giá gấp 3 lần chi phí bình thường để được về nước. Một người được đưa về nước trên chuyến bay giải cứu nhớ lại. Sau đó, chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng mở cuộc điều tra về vụ việc tiêu cực trong quá trình đưa công dân về nước. Đầu năm 2022, các nhà chức trách bắt đầu bắt giữ các quan chức với cáo buộc bắt những người muốn về nước trong đại dịch phải đưa tiền lại quả. Hàng chục cán bộ hiện phải đối mặt với việc truy tố, trong đó có hai cựu bộ trưởng. Vào ngày 17 tháng 1, Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Việt Nam đã từ chức để chịu trách nhiệm về vụ bê bối. Hình ảnh bài báo trên The Economist, chiến dịch chống tham nhũng hạ bệ Chủ tịch nước Việt Nam. Vào tháng 12 năm 2021, giám đốc điều hành của công ty thiết bị y tế Việt Á bị buộc tội hối lộ các quan chức để bán bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty này. Các quan chức bị cáo buộc đồng lõa đã bị bắt giữ sau đó, bao gồm cả Bộ Y tế và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, vì đã tuyên bố sai sự thật rằng kit test Việt Á đã được chứng nhận bởi WHO và chính phủ Anh. Trang tuần báo của Anh cho biết thêm. Báo BBC.com hôm 30 tháng 1, trong một bài bình luận về việc thăng hạng chống tham nhũng của Việt Nam, đã trích dẫn luận văn Tiền là tiên là Phật, điều tra vấn nạn tham nhũng thăm căn cố đế ở Việt Nam của tiến sĩ Vũ Anh Đào thực hiện vào năm 2017. Về phòng chống tham nhũng, trách nhiệm được quy định là trách nhiệm của toàn xã hội. Nhiều cơ quan cùng tham gia nhưng không có cơ quan nào được giao nhiệm vụ cụ thể, nhất là phòng chống tham nhũng. Cứ cho là phòng chống tham nhũng thì ai cũng có trách nhiệm, nhưng trên thực tế thì không ai chịu trách nhiệm chính. Thực tế, hầu hết những người được phỏng vấn cho rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam nhận thức rõ điều gì tốt và không tốt cho đất nước. Tuy nhiên, họ vẫn muốn duy trì thể chế hiện tại và hệ thống phức tạp vì lợi ích của họ. Kết quả nghiên cứu của Vũ Anh Đào cho biết, hình ảnh bài bình luận trên trang báo bbc.com giải thích tình trạng tham nhũng dai dẳng ở Việt Nam. Có thể thấy hầu như tất cả mọi người trong hệ thống đều tham gia đưa và nhận lại quả hoặc hối lộ và họ có lý do để làm như vậy hơn nữa, quan chức chính phủ có xu hướng nghĩ rằng ngừng làm như vậy có nghĩa là bị loại trừ khỏi hệ thống. Điều đáng quan tâm là không ai tự coi mình là một mắt xích trong một chuỗi tham nhũng có hệ thống, nghiên cứu kết luận. Mặc dù nhận định chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí Thư có hiệu quả nhất định, bài trên trang The Economist cũng có lời khuyên ông Trọng nếu muốn Việt Nam phát triển trong trung hạn, nếu ông Trọng muốn Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình năm 2030 thì cần phải làm sao để các quan chức trung thực có thể thông qua dự án mà không sợ bị bắt. Vấn đề tham nhũng ở Việt Nam được nhận định là có tính hệ thống chứ không chỉ đơn thuần là liên quan đến đạo đức cá nhân. Làm sao để chống tham nhũng mà vẫn phát triển và tạo được niềm tin đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước về môi trường chính trị và kinh tế vĩ mô an toàn là điều quan trọng và cấp thiết đối với Việt Nam nói chung và đối với đảng Cộng sản cầm quyền nói riêng.